Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Số Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video ờ, mới nhất Thì trước khi đến với cái video số kèo ngày hôm nay thì mình sẽ có đôi lời muốn chia sẻ với anh em là uh, những cái anh em nào đã theo dõi lâu nay trên cái kênh youtube của mình thì cũng uh, chắc chắn sẽ hiểu rõ những cái mã kèo mà mình đã đẩy lên youtube cho anh em cũng chỉ là những cái mã kèo mà tham khảo mà thôi không có gì là chắc chắn ở đây cả đấy kèo mình chọn lên video cho anh em tham khảo cũng có lúc thắng lúc thua Dạ, và mình muốn nhấn mạnh một điều nữa với anh em là những cái anh em nào ấy mà đã tìm đến mình qua Zalo hoặc là Telegram để tư vấn về các cái mã kèo này à, rồi về cái cách tạo trang này cũng như là muốn vào nhóm để chơi để đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất cùng với nhóm của mình thì mình chỉ muốn nói với tất cả anh em là à, khi mà anh em vào nhóm mình hoặc là cần hỗ trợ gì về bóng đá thì tất cả đều là miễn phí nha anh em chứ không phải là như nhiều người nhiều cái trang khác cứ phải vào nhóm là phải thu lọc thu phí từ anh em đấy và anh em cũng nhớ thêm một việc nữa là hãy bỏ ngay cái suy nghĩ là mua kèo mua tiếp đi nha bóng đá là không có mua kèo bán kèo này nọ này kia đâu đấy không có ai mà đảm bảo cho anh em là cái mã kèo đó sẽ chắc chắn là sẽ thắng 100% hết nếu như mà nó chắc chắn thì nó sẽ tự đầu tư rồi đâu cần phải bán cho anh em làm gì đâu đúng không đấy cho nên anh em hãy thức tỉnh đi và đừng có tiếp tục đi theo cái con đường mà mua kèo mua tiếp nữa cái này gọi là mất tiền ngu đấy anh em thì ok anh em nào cần hỗ trợ về cái vấn đề gì mà liên quan đến ờ, bóng đá ấy, thì cứ liên hệ qua số zalo hoặc là telegram của mình à, hay là vào nhóm vip của mình để đầu tư một cách uh, hoàn toàn miễn phí và hiệu quả nhất để uh, anh em có thể thu được cái lợi nhuận từ cái bộ môn uh, banh bóng cũng như là từ chính cái đam mê của anh em giờ thì quay lại với cái video này mình sẽ uh, <coughs> so kèo cho anh em trận đá bù vòng 7 giữa Arsenal và Everton thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai. Hiện tại thì à, <coughs> anh em có thể thấy này, Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 57 điểm sau 24 à, vòng đấu. Thì à, pháo thủ đang có một thành công thi đấu khá là tốt ở mùa giải năm nay anh em. Thì pháo thủ đã có được 52 bàn thắng cùng với 18 trận thắng, 3 hòa và 3 thất bại. Còn xét về cái phong độ của pháo thủ ấy thì sau khi mà để thua Man City và bị loại khỏi cúp FA với tỷ số 1-0 thì uh, anh em thấy là Arsenal đã liên tục uh, không biết mùi chiến thắng tại ngoại hạng Anh khi mà để thua chính uh, Everton với tỷ số là 1-0 rồi sau đó là trận hòa 1-1 trước uh, ờ, Benford này rồi lại tiếp tục nhận một thất bại uh, trước đối thủ cạnh tranh ngô vô địch ngoại hạng Anh là Man City với tỷ số là 3-1. Đấy, thì sau cái chủ trận tại hệ này, Arsenal đã quay lại với hai cái chiến thắng liên tiếp trước uh, Aston Villa với tỷ số 4-2 rồi sau đó là một chiến thắng mới đây trước Leicester ngay trên sân khách với tỷ số uh, ờ, 1-0 thì với cái việc mà lấy lại được cái phong độ ấy thì Arsenal vẫn đang giữ vững được cái vị trí uh, top 1 trên uh, bảng xếp hạng này và cái khoảng cách hiện tại với Man City chỉ là hai điểm cách biệt mà thôi cùng với một trận chưa đá nữa đấy có thể uh, anh em thấy đây là cái một cái khoảng cách không có an toàn cho anh Arsenal lắm nha anh em và đêm nay thì ờ, đối thủ của Arsenal là Everton Everton thì đang có được 21 ờ, điểm sau 24 vòng đấu và đội bóng này đang nằm trong cái nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 18 nha anh em thì nhìn vào cái bảng xếp hạng ấy thì cái khoảng cách của Everton với cái nhóm an toàn chỉ là một điểm cách biệt mà thôi và anh em cũng đừng quên là trước đó <coughs> Everton đã từng giành chiến thắng trước uh, Arsenal ngay trên sân nhà với tỷ số 1-0 cho nên nếu như mà Everton ấy vẫn giữ vững được uh, cái phong độ này và thi đấu hết sức mình uh, và không để xảy ra cái sai lầm nào thì chắc chắn việc có điểm trước Arsenal là chuyện uh, hoàn toàn có thể nha anh em uh, và anh em nhớ thêm một việc nữa là tuy trước đó là Everton chơi khá tệ nhưng ở bốn vòng đấu gần đây thì Everton cũng đã mang về được uh, tới 6 điểm và đặc biệt là chiến thắng 1-0 trước uh, Arsenal này đấy và mình uh, sẽ đến với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra uh, trong trận đấu này cho anh em ờ, tham khảo này thì đội chủ nhà Arsenal chấp uh, 1.5 uh, cả trận này cùng với đó là còn có mã kèo là Arsenal chấp 1.25 này rồi 1.75 rồi chấp 1 hòa còn về mức kèo tài xỉu là 2.5 này rồi 2.75 rồi 3.3 hòa đấy nói chung là anh em khi mà chơi trên trang ấy, thì cái có rất nhiều cái tỷ lệ kèo cho anh em lựa chọn đấy. còn anh em nào mà chưa tìm được một cái trang ấy uh, chưa tìm được một cái trang uy tín thì cứ uh, liên hệ cho mình mình sẽ uh, hướng dẫn và hỗ trợ cho anh em ok và anh em thêm nhớ thêm một việc nữa thì uh, đoàn hỗ quân của uh, huấn luyện viên uh, Ateta sẽ rất quyết tâm để có thể đòi được cái uh, uh, đòi được cái muốn nợ này và qua đó sẽ giúp họ tiếp thêm cái tinh thần để uh, tiếp tục uh, trong cuộc đua vương quyền hiện tại nhưng mà Everton thì cũng uh, đang rất là khác điểm nha anh em và sẽ chắc chắn sẽ uh, chơi rất là tập trung cao độ trong trận đấu này à, để ít nhất là sẽ giữ lại được một điểm trước Arsenal còn nếu như mà cái trường hợp mà Everton phải nhận một thất bại trước pháo thủ ấy thì mình nghĩ là cách biệt cũng chỉ từ một bàn mà thôi cho nên mình sẽ đẩy lên ba cái mã kèo cho anh em tham khảo trận đấu này là à, mã kèo ờ, Everton được chấp 1.5 cả trận này rồi mã tài thẻ 3.5 cả trận cùng với đó là mình dự đoán trận đấu này sẽ có chiến thắng dành dành cho Arsenal với tỷ số là 2-1 đấy ok thì uh, về cái mã kèo thẻ cũng như cái kèo tỷ số ấy thì uh, chỉ khi mà anh em tự chơi trên trang thì mới có thể vào được các cái mã kèo này thôi đấy và anh em nhớ thêm một việc nữa đây cũng chỉ là những cái ý kiến uh, cá nhân của mình thôi à, vì hiện tại ấy, mình nhận định trận đấu này rất là sớm cho anh em và chưa có được cái thông tin cũng như là cái tình hình lực lượng của hai đội ra sao hết cho nên anh em thấy mình mà nhận định đúng hợp mã với anh em thì anh em cứ vào còn về cái mã kèo thơm kèo chuẩn này thì à, trước giờ 45 khi mà đã có thông tin ờ, chính thức về hai đội thì mình uh, lúc đó sẽ đẩy kèo lên nhóm cho anh em đầu tư và mình muốn nhắc lại ờ, là anh em muốn vào nhóm cùng đầu tư cũng như là tìm một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng cầu tiến Ok mình cũng sẽ kết thúc video tại đây Anh em nhớ ấn like cũng như ấn nút đăng ký theo dõi kênh Và đừng quên đặt chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất Khi có video mới từ kênh Cao Tiến Sâu Kèo À, và mình cũng à, xin chúc anh em luôn thắng à, các mã kèo mà anh em đã đầu tư